Ok, xin chào tất cả anh em đã lại ở lại với kênh Duy Khả anh em ơi à, Hôm nay thì nói chung là thái đất thông kim phờ quá anh em ơi Nên là thôi, Khả định ép đồ mà thôi anh em Nói chung là ép đồ thì được, nhưng mà tầm này thì thôi Khả thích mua đi nè Mua giá lẻ anh em ơi, hai món cùng luôn Để Khả chuyển về cùng luôn đào nè Chứ còn nói chung hai món thì cũng được nè Đôi giày thì được hiểu hơn chón nè Tức 2, 4, ok hãy mua hai món rồi nè ông anh trong bàn mới uh, bán cho hai món chuyển hồn lôn luôn ok anh anh cầm hạt qua đây luôn anh ơi rồi lấy hai món nha nè ép vào tay nữa quất thôi à, tí nữa tối nay ép vào tay luôn em ơi có đủ phổ mạnh nữa này. Dương ơi Dương Cái nào lúa Dạ dạ Dương đâu ta Lấy máy cuốn bí kiếp này Dương ơi Tương Dương bắn ngựa Tương Dương bắn ngựa Dương ơi Ờ hai bốn sáu tám mười hai mười tám hai mươi em hai Alo một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín một Ok Ok anh ơi cảm ơn anh nha anh ơi Đúng lúc em đang cần rồi anh ơi Em trải nghiệm tí phải ờ, cảm ơn anh luôn Mua được hai món rồi Bóng kim à Ok Rồi Khải sẽ chuyển con thiếu lâm này về con lông đao và con lông đao sẽ chuyển gì thiếu lâm ngược lại nha mọi người đó <laughs> nó nghiệt nó nghiệt mà anh em em cắn event cái anh rồi chuyển về con lông đao thôi tên tên tên mua bóng kim à ờ anh mua ờ, bóng kim đó anh em có bóng kim không mua bao nhiêu vậy thôi à, đài uh, đánh tạm cũng được anh em ơi xem xem xem là xem điều rồi nha tốt giá thấp nhất là 47 giờ tốt giá từ 47 giờ đến lên đấy bao nhiêu mua được bao nhiêu ờ ba qua bên em rồi hải hoang rồi ba bên khả rồi được được bao nhiêu thì để để mình ép cho hay có ba chuẩn bị anh chuyển về thiếu cái bàn nè mình ép nhất thấp nhất là 47 điểm Bây giờ có có bóng sẵn thôi chứ ờ, nè sẽ đồ cùng lô nè sao lắc mic thế nhỉ mic ờ anh bị lắc lắc anh bị lắc anh cuốn thôi bắn anh cuốn hả Ừ. anh đặt kim anh em đưa trước anh thay kim nhá đợi dương lái cũng bi kiếp nữa ép bao tay anh mua chủ trương ép bao tay ý ba, cha cha đi oppa ơi ý oppa là nếu mà có ủng sẵn thì mua còn nếu mà ép thì ba tự ép à ừ. có phôi bán cho mình để mình à, lốc ác cái Đúng rồi Ơi ơi ơi Anh cần kim hả? Anh lên trước hay kim nha Ừ ừ ừ Ừ à, Chúc em đi đóng và chúc em nói đưa cho Ờ ok Đồ thiếu lâm thì khai cứ đỡ lại cho tao nè Tầm này thì cũng chả muốn bán em ơi Ép thì mất mớ tiền giờ đi bán thấy tiếc quá Nên thôi cứ đỡ cho xe cầm chặt bán đường môn bên kia cho nó sướng nè Bán làm gì Anh khởi, anh khởi cây nọ của anh gà anh có lấy không để em lấy À em lái đi em lái đi anh không có lấy nọ đâu em ơi Anh lái đi ừ em lái em lái em chơi đi ống kim ờ lái đi ừ 5 kim tao mua đại tống kim có mày mày mua bốn kim mày bán lờ lên tới mười kim mà, mà giờ còn mày còn chạy giá nữa mày không 5 kim nha à, cháu 5 kim nha thằng thằng, em nó khó đâu ok nghe tôi nam dưỡng ơi ghê ghê là sao anh là khai lót thử á nói chung là đồ mà nói là em thanh lý hết luôn đó nên à, thêm được cho anh áo bao nhiêu để tới nha Dương ơi, đợt Khải có, thử Khải có những còn một cuốn mấy kiếp điện thoại. Em nói anh này nha, cái áo đó là em mua của thằng à, Huy, 12 kia. Tới nha Dương ơi, để em chút nha. Tới giờ em đỡ lại anh 12 kim đã đâu cho. Ok chưa? Để em lóc ăn cái. Đúng rồi anh. Đi rồi sao? Hả hả sao anh? một kim à một cái kim rưỡi cái kim rưỡi cái kim rưỡi trùng dạ, ừ, giá dạ. ờ, anh có thể tên không dạ. anh có thể tên không lấy em ờ, năm chục viên tính tiền lên luôn rồi nó thì tên để em mai em ép cái nón rồi anh có ít mà đâu có nhiều à dạ thôi chắc tí nữa mình quỳnh mày luôn đây này ơi giao dịch anh này đây đây cái gồm cái tại vì đủ đồ rồi thiếu một tay nữa xong rồi đây tay nữa xong đây anh em ơi anh có ờ, phủ áo đi không ép thêm bao tay uh, sừng tân anh em dạ. để xin lộc anh đưa cho bảo cho vâng, vâng, ok vâng, <coughs> xong muốn nhiều thụ rồi đúng không đúng hàng không đúng rồi đúng rồi đúng rồi dạ. đúng hàng này rồi tôi tôi ép ok nhanh lúa xong nha ok ok rồi Biết kiếp này nọ nói chung là mấy cái quan trọng hết là đủ hết rồi giờ chuyển con lông đao thôi giờ chuyển con lô hơn anh em. đồ rồi ép ép cái gì đấy ép giày à em ờ, em ép bao tay sung tân anh ơi à còn ghẹ à, không, biết. không thì áo một lông tiếp theo ghẹ ơi nghe nghe qua lấy sáu k để có tiêu chi để tiện ghẹ Hả? 3, ừ, 4 Qua lấy ăn 60 đi, đi, không kịp đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, để em, để em nhắc anh Phong ca, quên, ừ, nhắc anh Phong ca cho Xấu mạnh nè à chính thằng nào về ạc à, chính hả tại vì ạc chính em đang luyện thực yêu để em chuyển về con con tiếng yên chuột thôi cái mẹ ra tầm này nó chiến ra nó bữa giờ nó luyện bên này tốt hơn mà anh em em đâu có liền bên này đâu rồi cứ làm thủ tục đây. đội phá bị dứt anh em cái nhà xíu ở ngoài thì bơ ca đào sát thương băng sát thì cũng được mang đào đào chó này không có mấy anh dỗ đủ rồi bóng ngoài xong hết rồi mà cái gì cắn bốn mạng trong rồi hả ờ nhanh thế Hôm kia em nhớ có một cái cuốn bí kíp uh, uh, cuốn kíp cùng lông đao mà đỡ đâu ra coi nhớ cậu ăn cậu ăn xong chưa ép bao tay rồi bà tay tí à đưa em đỡ em em thôi đâu thì cứ tay tí thôi nè em bao tay có thể mang sâu được mà không đỡ đâu bao tay phải có thiệt tinh nữa nè em lúa giờ không ảnh không có anh đợi anh rồi thóc hạt chết đắp đi chết đắp đi từ từ chờ anh 10 phút chết đắp đi anh ờ, cắn thêm chồng bọc em đi anh lúa nói ờ. lấy cái gì đúng rồi tạo tôi không ra mình có áo cụ kia miếng á lăn quay quái luôn mà hết rồi đúng không anh phòng cái ami nằm đó ơi nghe nghe huy ơi giày vụ ừ, áo huy nè lúa rồi dạ rồi chết chết ớt đi đưa đồ này sẽ chuyển về cho anh em ơi cắn nữa không bây giờ mười rưỡi rồi giờ cắn thêm mặt hai hàng nữa ta để xíu đi còn đi sân bốt này nọ nữa đúng, đúng, đúng, rồi đợi mày đây anh em ơi anh em có ai có phôi sắt vật lý ẩn hai có cao thiếu không À trời hình mình có, mình có, mình có. <laughs> Thế không bảo hôm qua mình Hôm qua bên đấy mình mất được có hai cái Trong anh em ờ, cần ờ, thôi gì ờ, tí nói luôn, tí đánh bút Đặt hàng, đặt hàng trước, đặt hàng trước Đợi Đây rồi Ờ, ngoài môn Là đích Discord ba kiếm kìa anh làm rồi bao tay thì sinh lực kháng độc tăng động lực nói chung vấn đề thì dở đơn giản thôi bao tay này ép dở này mày đây đây này quá đơn giản kháng độc hiện một sinh lực động lực hiện một sinh lực nội lực hiện ba nói chung mà bao tay này ép đơn giản em giờ thiếu thì tinh thôi bốn bốn à, khoảng 45 à, viên thì tinh 45 viên thì tinh lên lúa lúa anh bò ơi lúa kiếm bò cái gì không kìa đại ca đại anh 54 viên thủy tinh đợi chờ đợi chờ coi ba chín này hơi khó nhỉ cái gì ở sát tầng ba chín thì hơi khó lên nhỉ phải thằng sẽ làm sao à vậy đâu đúng ok Mấy cái đai lưng hơi xịn nè Mấy đai lưng này chắc phải nghiên cứu Đai lưng này hơi xịn 40 chó, 30 chó xịn quá Mang tạm cứ mình cứ mất ba, một hai ba rồi Giờ lên 4 rồi <laughs> à, phôi thì dở rồi phôi thì dở rồi thì phúc viên thì có nè phúc viên nhiều đây ép mỏi rồi nè giờ giờ thiếu năm chục viên thì tin nó đủ bao nhiêu viên em cỡ bao nhiêu viên à, anh lúa giúp em mười khoảng 45 viên là em đủ cho em ép đi để xin em tính rồi có có mình đưa cho ừ em ép cho xem em ra con lôn xem anh anh phụ lúc nào chả được ông lúa mày cũng phải để cho thì tinh người ta còn ép cái cái cái cái đôi giày đó chứ dạ à, okay. dạ dạ dạ dạ dạ ủa dạ, dạ. À, đôi giày đôi giày anh anh phong ca ép đôi giày này mà có đôi giày này mà à, cái áo cái áo à cái áo phong ca đưa đưa ừ. đưa, đưa phổ cho em đây Ủa, đưa, đưa, đưa, đưa phôi đưa phôi cho em đây ok ok nên xem nó còn phôi nào nữa không có hai phôi thôi phôi cái cái à, phục hồi á phục hồi hiểm mộ á nhưng mà có hai cái thôi còn phôi nào không à, cái đi đột phá đi đột phá bốn kim anh em anh đi tìm anh em anh ơi mấy sao liên đó anh ơi à rồi thì đánh bóp đây mà có một cái này đánh bóp chỉ ra thăng sức làm sao ra được áo một có phục hồi có bóp đại có bóp đại có bóp đại có ờ ấy hồi sáng em đi dạo cách được cái rồi nhưng mà đại đấy ờ, ờ ok ok đấy đấy đấy từ từ đây đây à, em đâu ở đâu kìa đang ở trung nam này anh ơi ờ ok lão tam là ai à bạn mình ai còn tài tử cân không em ơi gồm mấy cuốn tài cân nữa đây là hai chiếc hai gạo đây không bạn thì để em lắp bắp anh mình ạ công anh tử ơi đây lún lún đây không anh tử đây ai dư tài tử cân vứt khả đi em ơi không có tử nam bên này đông tư tương nam bên này đây đây đây đây từ đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây bạn kim không không không không không không đưa ra cũng được bước ra bước ra bước ra có đốc thủy đâu nè anh em có đốc thủy đâu mà rồi rồi ok anh em chuẩn bị vào bot kia bot kia anh em quên à đang đầy mít quá ờ, mít chó anh em có săn bắt không đấy có có có vừa bot này mày bot đi anh em không ơi ờ, anh nghe rồi em em bật chân kìa em mà đang ấy lắm đang bận lắm rồi bao nhiêu ấy rồi à, ờ, để tôi thấm cái chữ mật rồi thôi chứ phải như bot bot tiếp bot bot đã chuyển cho con lông phụ á từ từ tính tiếp tới sang bot ạ à. Thủ năm nên mà vị trí bot đi anh em ba ơi Đâm thánh đang xài ra lưng nó à, sao bán được ơi Đâm thánh ơi ngại mà gọi rõ ra nó là nhiên đấu cho nó chửi giờ Auto kim yến hả? Auto kim yến thì anh mua theo máy thì à, một tháng 200k nha anh Bình Khanh ơi Tháng 200k Gì nó đây, <laughs> gì nó đây Có auto kim yến rồi đó anh Bình Khanh Là, là, là ok ok rồi ờ, vào chi bot em ơi. Xong bot gái, xong bot gái xuống sâu. Bot đi bot đi, bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ ra. Anh giữ lương em không? Ok em em em tắt nick ờ, của ấy đi, em nói chuyện kia đi thì anh em còn bot. Ờ, ok ok. Anh ra vui em ơi. Anh vui. Đây lưng đó bữa anh mua 2 triệu á nè, đừng có đùa. nè. lưng nó mua 2 triệu nè. Triệu giờ đâu em mới lên Hồi đầu, hồi đầu nó hơi đất. Giờ thì để. Ủa 50 sen là của ai vậy ta? em muốn sang của báo, bảo báo. cùng mình cùng mình anh em muốn sang của mình à mình mình mình ở đây là nick là gì phong ơi cái gì ờ đây có một cái đây này. ờ có để đấy cho anh đợi tí xong bot đó lên bot đi xong bot anh em ơi xong bot vừa đến cái diện vấn đề đồ đội sao mình Phú Duyên hai bữa trước hãy mua 300 bình ép sẵn để dành sẵn hết này vô gì khu vực bang luôn nè anh con anh bà nhá tôi mày quá mua cái, mua được cái bỏng mua được cái bỏng sát thương 50 luôn à, ngon dạ anh em vào vị trí bot đi anh tân ơi anh tân ơi có có có có cái đai năm độc hay không năm độc không anh đai năm độc á dạ dạ không không có em ơi One King lên 10 chưa đấy anh chạy lên anh em anh chạy lên ờ chạy lên đi đồ thiếu long này khải ờ, sẽ bo qua gần lon nè thiếu long này sẽ đưa qua gần lon đây có ống lòng tỏi luôn không anh đồ đồ nó tôi cũng có đâu dạ vâng dạ vâng đọc lá gì anh anh anh, anh, anh lúa ý anh nói là cái áo hay là cái đai rồi đó nhưng mà nó là cái gì mới được đồ cổ đúng không đâu nó cần nó cần đồ cơ mà có vẻ có có, vẻ là đâu có đồ cổ đâu à, anh cần đồ á bớt bớt bớt ra chợ bán anh ra chợ cái đóng ờ. kinh anh kinh anh kinh im trật tự đi bớt kìa còn một phút à hai phút kìa hai phút hai phút không được rồi đây em ơi không có rồi em chuyện này xong xong, xong đi thì bốc hết đó sao vào vị trí này vào vị trí này mày một phút 50 giây mà nhìn tao có, có, có tinh thần trách nhiệm không nhiều <laughs> à? chuẩn chuẩn chuẩn hợp lý <laughs> anh lớn này không trách nhiệm anh em ừ. nó trách nhiệm bắt chút ờ, anh này sẽ em mồi kim ừ. <laughs> thằng này liếm liếm làm liếm gơ thiệt ờ một kim còn chưa khó là ta vừa một một nữa con kia đi ngủ đúng không em? Bà tao thành cái ly xì à. Ờ, tao nói lì xì rồi em mơ. Lì xì kìa. Ngủ rồi hãy mơ. Ba cái ly xì con cả. Thằng nhé, thằng con kinh nó báo ốm ba ngày ở săn kia, cây được 4 triệu mấy đó phải về nó hết cho anh em chứ sao về phải báo anh em. Nó gầy nó gầy top 1 của nó đó, đừng có đùa. Đúng không em? cái top 1 đấy. Ừ. Đầu nó bọc rào, kia top 1 mà. top 1 không? Biết hết, giỡn hoài. <laughs> có cái nhiều cây trôm lắm thì mẹ quê cây ghê lắm nó, nó về quê nó về quê Vũ Đồng còn 1, 2, 3 năm một hai ba năm hả khả đứng rồi một hai ba năm với hàng rào anh Vin ơi gì anh anh ra mà em kem về quê là anh xạo kìa em ba anh bực em rồi kìa nào qua em em về quê nhưng mà dưới quê của bạn có mai anh hiểu em, đúng không dẫn xạo rồi anh vũ Đại <laughs> qua qua qua với mẹ bở lên thầy rồi phải không thôi mạch nó đẩy hoạt động xong đi tính sau đi ờ à, hoạt động không nha hoạt động hoạt động okay. đâu đi mà bây giờ tao nói mày đến không hay mày muốn tao tắt mic mày <laughs> sao anh ba là chắc là khải thấy anh ba đâu phải anh ba đang xài cái mic laptop không nói chuyện được nè em ơi đang ngồi quán cà phê á dẫn giờ đang uống mà không nói biết được <laughs> đúng một con cà phê đánh ghê nhỉ ừ à, top một luôn ghê ông đang ngồi ở nhà là ông là lên mít rồi lên tám chín mít ba bốn mít ok ok ok một hai kìa một hai một hai mười mít một con một một hai thôi một hai một ba đừng chưa hội liên đấu còn trận nữa không phải đúng rồi à, còn nhiều chứ Ờ, sẽ sẽ sẽ không bảy mít thôi à, còn trận cuối anh lúa trận cuối hôm nay một hai đi một hai đi một hai đi ngày mai tiếp tục tiếp tục hai đi ờ, ờ, em chạy mỏng hai mít rồi hai mít rồi hai mít rồi thế số một đi số một chắc chắn nó có con một rồi bốn rồi tính ra con số 4 đọc bài sai ít ra nữa lỡ bảy này mấy cái phải không ơi năm đọc bảy à, năm sáu khải chạy rồi nha giờ còn bốn nữa sao mà dương ơi mình đó bật cây nó lên nè vậy cũng có cây kìa Ủa, không có bó đâu Mọc có nè anh, mọc có nè anh, tỉnh không này, tỉnh không này anh Một tỉnh không này, một tí thơ video nhé, một bảo rồi chắc chắn là một rồi Quýt đi anh, em bốc bụi cho quýt đi luôn Ở bốc đi Họ đứng đợi tôi ngay lên đâm đầu lấy Thôi thì mua nè Cắn với tủ là một nha Ờ, đợi đâm đầu nha tụi Bích Phong ơi Rồi, lên tới chỗ rồi Ờ, bơ tơ, bơ tơ Mày đừng gần, nó thằng đánh người chết bốn bạn rưỡi kìa quang bốn bạn rưỡi kìa ngon ngon ngon ngon ngon thịt thịt thịt rồi đó là năm đầu á đó năm đầu em năm đầu á năm đọc bảy ngọn mày nhìn này có anh ờ, không ờ đang đứng năm đọc bảy nè tao còn tao sang này chưa vô mà biểu cho thấy nè chọn anh ok ok vô đây ờ. Ờ. chưa chưa chưa lên đây à không không mày không, kịp đâu có có nào anh em đọc địa chỉ có nào đâu con đảo nào báo anh em ơi hôm nay còn cứu ba anh em đứng mà bấm bấm cái việc lỗi tất cả thôi anh chạy về đây được một nữa anh em mình không đi con hai đạo con đạo thanh để ăn sau đi thanh ra à mỗi ngày mình chạy lên ờ, được một tìm đây anh em rồi tiếp tục em vậy anh. anh đâu đâu đâu được môn tìm đi Anh chỉ có nào đâu mà đọc em chạy con luôn vậy ờ, chạy em chạy được môn đâu chạy được môn trên dưới đi anh em chạy được môn trên cho anh nên anh chạy một đây em chạy một em chạy bên bốn dạ, sao bên lì nó không lì không bá bot à bên gì đấy bá thằng cổng á thiên vương chạy chưa tôi đâu phải thì thuộc vào khoảng của mình đâu anh quân bảy quân con bảy thanh y tử quân con bảy thanh y tử lên này ờ lên lên luôn quân con bảy bắt nhiều anh cái nhắn gì mà đội bán thằng quýnh quân con bảy là quân con trên đây đúng không con trên con lông 7 thiên nhẫn 1 Anh em nào rảnh thì di chuyển đi em ơi Côn lông 7 trước đi Bát ở đang nghe nhá. nên lên colon nhanh nhá. Lên colon anh em còn đánh nhau đúng không? Ấy là có bật chiến đấu rồi. Trên này bật chiến đấu lúc nào tầm giờ này rồi. Trên này tầm này là giờ chiến đấu rồi. Đánh luôn bật luôn anh ấy đánh luôn mọi đánh luôn tài ơi tài giờ anh cái nó bứng dân dân hả tài anh đúng em rồi là đánh luôn luôn bầy nhé anh ba làm con nhiều tốt tao hai chơi hả cho anh em để ý à, mắc mắc kẹt kìa đó anh em thấy không ôi hai nhân ngã đừng mong mười Đường muốn mấy đấy? đừng môn 10 hàng nhân ngã này em ơi. Ai xem lên đừng môn 10 luôn. Con nó bảy nhau bắt chưa? Ôi dạ, ôi dạ. Rồi ok. Em muốn cái đâm đầu em đi ra. Con bắt nó kẹp tường kìa, anh Đông Phương xoáy bọn nó đi. Nó cùng màu mà. Đổi màu đổi màu phang luôn anh em. Đây đổi màu lên này. Anh bắt đầu nó. Đấy nó nó đổi màu theo kìa. Đấy, đấy anh đổi cho. Đấy, đây nó. Nó đổi liên tục mà, nó đổi liên tục kìa. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi nó đổi cái bánh nó hết đổi kìa đi mẹ chết thằng rồi <laughs> căng dữ à, em lùa nè lùa ghé coi gọi lùa bỏ nữa tiếp này nó cũng một thời là anh em mà không mày chữ ta không không không bây giờ là không anh em bên chó như tầm này đó lùa được cần dữ ta qua bên đây là lùa anh em vậy đó bây giờ đi đâu á đi đâu đi đâu á đường 42 nhấn ngã anh ơi đường 42 hàng ngã ok ok là bạch nhau rồi thêm luôn đánh nó luôn đánh nó luôn đánh nó luôn đánh ra ngoài luôn anh em đánh ra ngoài luôn đánh ra ngoài luôn được vậy đúng không đánh ra ngoài luôn anh em đúng rồi thằng đưa đông thằng đưa đông thằng đưa đông anh em anh em bỏ rơi tao á đó nó đánh ngược lại nó đường là nó nó dài á ờ anh em bỏ rơi nhau nó chữ còn hơn vậy phải lì được ở đâu đâu đâu con luôn bắn đường 40 đường 40 quấn hàng nhân ngã này anh em ơi giờ chết lắm đường lớp 10 ừ. ok còn con đào thanh thấy yên máy tí nhớ lại anh em ơi Tào thay nhà Thúy Yên 2 thôi Ờ Thúy Yên 2 tí đến sau Đường 40 à? Ờ đường 40 đường 40 Thành Đô Đông chạy qua Thành Đô Đông chạy qua Thành Đô Đông anh em đi đường Thành Đô Đông chạy qua cho lệ Đại Thành đi kíp kìa Đại Thành đi kíp 5 kim kìa Giả nó 4 kim được ấy Qua đường Mông Ba luôn nha Đường luôn Kiểu má đít quần loạt luôn Thế anh em đánh nhau là một vui đúng không? Thế anh em chưa bỏ rơi nhau quá Năm đánh anh em phù hết về sao? đi ăn boss đã dạ. <laughs> bỏ rơi vách nghìn được <laughs> nhưng mà đi hết bỏ em lại cho em với anh phong ca mà đường môn ba trước xong rồi đường môn mười đang được môn mười rồi sẽ được môn mười anh phong ơi tập trung làm phút anh phong anh nói nghe vĩnh nói còn hơn anh nói nghe nhức đầu quá đang đánh nhau là bỏ rơi đâu ờ. ồ nó bỏ rơi anh em em á thấy không đường môn ba trước ừ xong đường môn ba đường môn ba trước thì đang đánh ờ, Được đường môn ba đi anh em chạy lên đường môn bang em anh em chạy lên đường môn ba em ơi à đâu đường môn ba là lì đánh à lì à, lên lên lên luôn phụ luôn cháu lẹ lên phụ cho lẹ quay lại đường môn à, mười 16 lên luôn đúng rồi đợi mấy công anh lên nam anh lẹ lên tới anh lên tới rồi lên đây tất cả bỏ rồi nó đỏ thôi ừ cái đó hết kinh nghiệm được rồi ok xuống mười luôn đi Đông thế Mẹ là vẫn đông nhở Rồi xong qua con nào anh em nói trước để biết Xong lên thí thằng hai, sáng nay thí thằng hai Thúy anh hai không lên lên ba đang làm nhé Ba đang làm à Đâu, con không đủ đó chứ Không đủ chứ Dạ và Bến Thiện Còn con Đạo Thanh là Đạo Thanh là 18 triệu Đồng vải, Chỗ 21 triệu Gì cả à, Được à, Hình dữ ta Này Thiên 2 Thiên 2 Thiên 2 Ôi Thiên hai này mày Thiên hai trong kia sao tôi giấu Vô chứ Tôi được Tôi được Tôi được Điểm boss 3 Chạy vòng chạy vòng như con boss kiểu ngày xưa ấy đấm nó ba chạy xuống thằng kích vào cái thằng NPC ấy ai gọi bọn chết thằng NPC nhau được mà mày dân chuyên nghiệp mày đi cày tiền mà mày không biết cả đấy à tôi chỉ đi cày tiền chứ có đi ăn bóp đâu biết anh còn non lắm dạ ờ thế mới thế nào chết chịu mưa ờ, không dọc nhà đi mềm nữa chỉ lưới dài liếm là giỏi liếm là giỏi lưới dài là ai đặt em phong ga đặt á Ừ, em phong ca đặt em với ai đặt ngày đó bọn lưới dài nó bổ luống thì đúng họ đúng rồi gọi là, anh người gọi là người ta gọi là trẻ ngôi trẻ ngôi trẻ ngôi gặp anh ở quê anh gọi bổ luống à. à. trẻ ngôi cất cho con nào mà sơ này em cất con đường hồ sơ này vô đoạn nào đâu kia à, anh xuống kia này như này nè anh anh anh vào trong anh bót rồi ui rồi ông nào chết đây <laughs> chui vô chui vô chui vô chui vô bút bộ chui vô bút bộ này chui vô không đấy qua qua làm cục đi nghe em qua làm cục đi dắt mấy hạt xe vô Thôi, vô xe vào Cậu ví dụ đi mấy anh Sao nạp xe nó ngu vắt chặt đại được Bạn cái ông tròn ở trong này Như ngáo Anh ai vô đây cũng chỉ tới dừng bét vô đây cũng đọc luôn các bạn hai ấy à mày đã từng áp một áp sai mà vô được anh em cho tới kích cái xe mới vô được nha đúng rồi không long thái không thì không vào thì đi đi đi đi ra chỗ này này gặp này gặp gặp con ờ, con này này đúng không bấm vào con này mới bắt đầu bấm xe được mà đi phải đi vào vòng cái cốt ba kìa còn bỏ lấy một tạch ông anh ơi có có đợi xong rồi mình cũng có đó ra làm được được anh được được mà ra phù về thôi sợ nó nó phù về luôn nó phù về luôn bốn triệu bốn triệu bốn triệu đấy ra lão tam Ủa sao không vào kìa đi của thằng LBC thằng LBC có đứa con gái hai sáu một đinh bảy và gọi con thúy yên hoa sứ hai sáu một đinh bảy xong rồi bấm vào con thúy yên hoa sứ vào lão ta của anh đúng không lão ta mình không à có thúy yên đi đâu cái này tôi không nhớ anh là một của ai mà năm độc đẹp quá ta lão tam á vâng vâng anh mọi người đây có tao ngủ thằng lão tam đây thằng thằng toàn đấy hôm bỏ là cái gì tên toàn toàn toàn toàn đúng rồi em tên toàn có em biết trong bang mình mà nhưng mà nó nó ít đấy cái hoạt động không tiền ít thôi nên rồi nên im chỉ ăn tối rồi năm thập năm mình có cái sáu là cái đàn ngon ghê rồi là sao bảo hỏi cái đây cái đây hỏi mua của ông à, à. đẹp không vâng ừ. Em đùa To nữa, to nó không túi không ngon ngày nó đi làm nó có thời gian đâu Còn đá phát sáng không? Còn anh còn ở bên này <coughs> anh Hòn, anh Hòn ơi, anh Hòn còn thấy tất nữa anh Hòn ơi Đó là Đó là tới tới là cánh bạc mẹ rồi Chờ đợi ngáo quá Em làm, làm liền, thích làm liền <coughs> ok Đạn lăm, lăm độc còn không? Xong rồi này hết sao anh em nhỉ? Khả năng thế anh xong rồi mà. Ừ, yên, cường đẹp trai Thôi anh Ồ. em lên trên phong độ đi Phong, phong độ, độ luôn phong độ luôn phong độ luôn phong độ luôn nhá nhá mở rộng mở rộng ra mở rộng mở rộng mở rộng mở rộng mở rộng không đổ nè lộng lên đấy lộng lên đấy anh em đổi mau đổi mau đổi mau đổi mau luôn đổi mau luôn mà chưa kịp lên là thấy cái bộ mấy cái bộ trên đầu rồi đổi đổi đổi mau đầu đổi đổi mau luôn không là tránh trường hợp nó cùng mà anh em chưa bật kịp rồi đánh lây lông đánh lây lông đánh lây lông không chưa ờ khải về lấy cho anh cái cơm mất tịch đi đây đây em nhường phòng ca trước đây à còn mạnh, mạnh nữa rồi xéo mạnh còn mạnh chắc mạnh năm nhưng mạnh xéo nữa lên được một mạnh rồi ngon được đây đã phòng ca em trước đi em ép sau rồi tự nhiên nam hai cuốn nữa là sáu cuốn nha anh đây đó anh vậy ấy chạy đâu đó thêm một cái ờ, cái ờ, cái cái gì ta đồng thủ vật lý hạng hai nha anh anh ờ. dương có dương có hồi chưa đây nè tự nhiên rồi em đi vào cái này bốc ra à tự nam mà duyệt hàm long tịch nữa này sáu cuốn ờ chính à, là mình ghép im nhìn lại ngon đấy ừ. ừ em hội dai về anh hòa anh chéo chua à, tổng nhân ngon mấy chục thằng này nổi chứ đâu ghét thằng này này này nhiều cũng hết bài không phải nó nó nó ghét cái kiểu như là ờ mà chịt một con ép rồi mình còn la tiếp đó <laughs> không bây giờ ép tao rồi thôi em gì rồi sao cũng rồi này anh em anh em có đi phong độ ờ, nhảy phòng uh, giao lưu của nhạc á anh em ơi anh em nhảy phòng giao lưu của nhạc đi phong độ anh em ơi phong độ để giao lưu anh ở trên này được giao lưu ca nhạc em ơi dạ dạ, dạ đụng ai quấn mình đấy giao lưu ca nhạc em ơi anh em nhảy phòng giao lưu cái nhà đi em ơi ừ nhảy phòng giao lưu cái nhà, Tôi hát bên vào đấy ừ nhảy phòng giao lưu ca nhạc em ơi nhảy phòng đồ em ơi Trời hôm nay hay đi thế nhỉ? Không không đồ em ơi, đói đói đói đói đói màu, đói màu, đói màu, đổ sao nó đói màu, đói màu em ơi. Giao lưu cái nhà các em ơi. Người muốn máu á, đầu con xích bắn rồi Anh em nhảy phòng giao lưu con nhạc anh em ơi Dương có chồng á Em còn 2k, 2k, 2k Ba đầu tư cho đã cho mày cho mày đó. Nghĩ có bạn có xin phép đổi gạn đàng hoàng mày phải đi đi luôn đâu Là nói với ba đi mày mày nãy nó rồi đó nãy chữ hết tên rồi nghe chữ rồi thôi mà mày về quê mày vẫn có thời gian cày thêm lời mới mày mà mày không có thời cày thời gian cày thêm lời cũ mà anh ba anh đầu tư cho mày áp rồi đâu tại vì tại vì lúc mà em về trong phòng mới á là cái máy nhà em kêu em tải thì phòng mới sẵn cho em rồi Chậm. đâu tải cho lần thiện chúng tôi lần thiện chúng tôi có lý do gì hết đã game tình cái gì đâu đã game thấy chứ quên bạn đéo bạn đồng chơi gì to cái sọc ra không có lý do gì đây một cái nét là một con chân thôi con kim này chớ đi làm thuyền trưởng được đó bẻ lái bẻ lái bẻ lái phút một nó bẻ à. là titanic không có chìm rồi đó ý ý Mày nói vậy ý anh nói ý, vậy chứ thằng dũng nó chữ em bây giờ thằng dũng xuống tay ra rồi kìa ý thằng quan kinh nó bảo là thầy tiền còn hơn là thầy với anh em ừ đâu thì lại mà hôm nay nó đang thoải mái đang đâu có thoải mái mà đâu có đâu làm rồi anh em nào tối đi thuyền cho phía một kênh bang anh em ơi cần anh à, xe anh em ơi phía một kênh bang ai đi thuyền phía một kênh bang anh em ơi cần đem xe các anh em ơi cần đem xe lên thuyền em ơi đem xe thôi không có nhiều đem xe thôi anh em nào đi được phím một em ơi rồi ok tài gió, cuốn vũ đợ khải onkini màu hạt cần một xe nữa em ơi cần một xe bốn nữa em ơi tí nữa sẽ trả lại tiền lệnh bài anh em ơi anh em có thể lên à, trả nhiệm vụ cũng có thể trả tiền lệnh bài luôn nè còn một xe nữa nè rồi ok xe gọi đầu mua lệnh bài đi nam ơi anh em nào đi thiền mua lệnh bài đây nam ơi cộng cứ đứng như bình thường nha nam nếu mà nó mà đổi màu cùng mình thì báo nha nam để đổi màu khác nha khá cho mua lệnh bài nhé rồi em sẽ đi tiền vậy dạ, em đưa ờ, kim đưa kim nhanh nhá Are open. Hai đứa mình làm không mấy em con gái cảm ơn đứa con gái bố cái thằng chiến kia nó một một đến năm mươi làm chậm cho đi cứ trần công như bình thường vậy em ơi cứ tưởng mình cứ thế ngồi trên đây mà à nên nên nên nên, có đa được khá 50 xe nó bán kìa đủ rồi, đủ em ơi nó lên nó lên đủ rồi cuốn mày đó mấy anh Xíu thì bị chửi bây giờ Tắt đi mà Ban thêm, ban mở cộng thêm tên ban, ban phi vô mấy anh Cái này thì bên, bên, bên, bên D vô nữa Không anh Vũ cái này anh gì á anh em đi thiền chuẩn bị lên bài này nọ đi em ơi Chơi mày chúng phải mang bơi mà Chơi hả? Chơi Rồi bà nội cha nó bị Rồi Không có lên được đâu À rồi anh anh Lạnh ơi à, anh em lên thì đậu vòng vòng kiếm mấy bên dê quýnh nha anh lành nó mắc mang luôn rồi đầu mà nó xó mang Thấy chưa Em nói rồi anh Dũng phải làm sao đủ 40 bạc kìa mới được Rồi rồi, rồi nhường mic, nhường mic cái nhường mic cái ờ, ờ, Ông kia ơi Lô lô lô lô lô Anh em nghe không nè Lô lô lô nghe cho anh em ơi Rồi rồi Bên kia nghe cho anh em ơi Nghe nghe nghe Ok anh, ok anh, ok anh Rồi, đây em tay em đi xe ba nhé. mấy anh em à, ngáo lúc nãy à, phím một đâu anh em ơi anh em ngáo lúc nãy phím một đâu chạy lên vô bên trong bánh một đứng giùm cãi các anh em ơi anh em xe lúc nãy đâu chạy vô bên trong bánh một chuẩn bị máu me rồi à, đứng hết bên trong bánh một đây em ơi từ từ vào nha mọi người còn lại tất cả cứ đứng cổng anh em ơi hiện tại đang còn thời gian mua máu nha anh em nào chưa mua máu thì trực tiếp tại thiền thiền phu mua máu luôn anh em ơi còn một phút 30 giờ để mua máu lên ba chuẩn bị ra đủ nha anh em À đủ má mày hú đây với tao. Hú à, ừ. ao ao ạc luôn à, đủ khu mày. Anh anh anh anh, anh nên canh luôn anh ơi. Ừ. Ấy anh đang đang đang đi tìm bọn nó. Ờ canh ngay đồng đó luôn. Ao ạc luôn à. Ở đấy mà ao ạc với tao thì tao đập chết mẹ mày. Ừ. Mẹ nó thì bố nó đấm thôi. À, không bạn đứng đây rồi. Tao ngáo đứng cổng rồi em ngáo đứng cổng rồi em ơi ngáo anh em ngáo đứng đứng nhẹ nhẹ sâu ca dưới sâu ông chủ gạo một tí anh em ơi đừng đứng cao dữ nè nó bất tử ba giây đứng cao đánh không được đâu đứng sâu ông chủ gạo với đứng góc cây một tí nè em sâu góc cây một chút là được anh em ơi đúng rồi dàn hết sâu góc cây này nè nó lên này nó chết mà anh em nhớ chia lần bài cho xe đi em ơi nhận ngay. <coughs> đang đi uh, ờ, bốn mạng lên là vui nữa mấy hôm đi uh, cứ lên thôi <coughs> rồi rồi băng lì băng lì ơi băng lì ơi anh em anh thành nghe anh thành ơi có có rồi anh anh cho băng lì chạy lên chặn trước bánh mồm em nhiều đi anh ơi hiện tại ngáo của chân cộng như cũ nha nào lên trước bến một này ờ lên lên trước bến một em nghe nè trước bến một cái đội à, bên thiền từ từ lên nha anh em từ từ lên nha cứ đứng chơi đi nè em không lên nha <clears throat> rồi lì lì lì đứng trước bến một được rồi nè ngáo uh, nhích nhẹ cho hai xe và chín giờ lên trên ngay chỗ lì vị trí lì uh, à, dùm khải một xe nữa anh em ơi một xe chỗ vị, vị trí lì nữa anh em ơi góc 9 giờ anh em ơi còn một xe thôi à, đứng chơi này mà đứng chơi 3 à, phút nữa là ok anh em ơi đi sẽ ba nhiệm nè đúng rồi lì đứng góc đó không thằng nào vô được hết đâu đúng rồi Trưa nay lên ít nhiều ít này Vụ ma Cuối thường nó không dám lên đâu, chủ yếu 10 giờ sáng ấy Đúng rồi Anh em bên đấy ai bố trí được thì dậy thì ấy nhá Thì đánh nhá Dạ yeah. Bên em 10 giờ sáng cũng được 5-6 à, anh em ừ. Thì 10 giờ sáng này 4 xe Ôi ngon Đây phải 50 à. Anh em